đó là năm dấu hiệu báo trước sự sụp đổ của doanh nghiệp nếu mà doanh nghiệp nào có năm dấu hiệu này thì khả năng cao là nó sẽ lên đường đó à Ôi, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề hết sức thú vị Đó là năm dấu hiệu báo trước sự sụp đổ của doanh nghiệp Nếu mà doanh nghiệp nào có năm dấu hiệu này thì khả năng cao là nó sẽ lên đường đó à, thì uh, ok bây giờ chúng ta sẽ bước vào luôn số 1 à trước khi quên trước khi bước vào bạn hãy dừng cái video này lấy giấy và bút ra để mình có thể nốt lại ha nốt lại để mình ứng dụng mỗi một cái video hàng chia sẻ cho bạn à, muốn bạn ứng dụng nó vào cuộc sống của mình cuộc sống của mình nó sẽ có ví dụ như là kiếm tiền nè tư duy nè rồi à, phát triển bản thân nè rồi đầu tư đúng không Hoàng sẽ chia sẻ về bốn chủ đề đó ok rồi bây giờ tiếp tục về đầu tư chứng khoán thì trong đầu tư này quan trọng một phần hết sức quan trọng đó là mình phải nhận định được cái công ty nào ổn công ty nào không ổn công ty nào tốt công ty nào không tốt thì hoàng có hẳn một cái chuỗi video về báo cáo tài chính rồi về chọn công ty tiềm năng tăng giá nếu mà bạn chưa xem cái video đó thì hãy bấm cái link à, bấm cái link nó sẽ có cái bấm cái link ở trên này nè, bên này hay bên này đó nó hiện ra nó sẽ có những cái danh sách những cái video đó ok bây giờ mình sẽ đi vào năm dấu hiệu dấu hiệu số 1 là cái doanh nghiệp đó nó có sự mất cân đối dòng tiền trong thời gian dài thì nhá một cái doanh nghiệp á, nó sẽ có ba cái dòng tiền ba dòng tiền vào và ra đầu tiên là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thứ hai là dòng tiền từ hoạt động tài chính thứ ba là dòng tiền từ hoạt động đầu tư và cái quan trọng nhất á là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phải thường xuyên dương tức là ra tức là sau một vòng người ta bỏ tiền ra người ta đầu tư người ta làm cái khỉ gì đó tới cuối một kỳ cái dòng tiền đó nó phải thu về thêm một cục tiền lời nữa bạn hiểu không nếu mà cái dòng tiền nó sau một vòng nó thu về cái cục lời của nó bị vào nợ vào các yếu tố khác thì hỏng hết tức là vậy tức là nhá không bắt buộc là doanh nghiệp đó cái dòng tiền nó phải luôn luôn dương mọi thời điểm nhưng mà nó phải thường xuyên dương thì sẽ tốt hơn nó thường xuyên dương chứng tỏ là công ty làm ăn ok công ty biết làm ăn biết điều tiết để làm sao cho đầu tư một đồng vào cuối cùng ra một đồng mốt một đồng hai kiểu kiểu như vậy ok và nếu mà nó thường xuyên dương mà nó thường xuyên làm ăn có lời như vậy ấy, thì cái dòng tiền đó nó sẽ có lời ra và công ty có thể họ sẽ trả được những cái nghĩa vụ từ những cái dòng tiền tài chính khác hay là họ có thể mua thêm gọi là những cái nguyên vật liệu sản xuất họ đầu tư thêm vào để cái vòng nó tiếp tục nó nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn còn nếu mà nó âm mà nó thường xuyên âm là rất nguy hiểm ok không nếu mà nó âm mà còn thấy thêm những điều này là thấy có vấn đề này nếu mà doanh nghiệp ở thời kỳ đang làm ăn tốt mà thường xuyên âm là có vấn đề ha và nếu mà nó dùng dòng tiền ngắn hạn để mà trả tài trợ cho những dòng tiền đầu tư chung và dài hạn thì là cũng nguy hiểm tức là nó lấy lấy dòng tiền ngắn hạn mà để nó đắp cho những cái dòng tiền mà dài hạn kia là cũng nguy hiểm tức là nhớ nhá yếu tố số 1 đó là dòng tiền dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phải dương bạn có để ý là Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai gọi là lao đao bao nhiêu lâu tại vì mất cân đối dòng tiền tức là cuối cùng làm hồi là gọi là có lời báo cáo có lời có lúc lỗ nhưng mà có lúc lời nhưng mà lời nhưng đó nhưng mà dòng tiền mặt không có dòng tiền mặt xoay về không có tiền mặt để xoay sở các hoạt động khác đâm ra hãy để ý quan trọng nhất dòng tiền mặt phải sau khi mà xoay về phải thường xuyên dương dòng tiền hoạt động kinh doanh xoay về phải thường xuyên dương ok số 2 yếu tố số 2 cực kỳ nguy hiểm đấy là kế toán yếu kém tức là nhá ở kế toán đó, cái kỵ nhất là sai sót đánh máy lỗ sai sót đánh máy như kiểu sai một số không thôi là chết rồi đúng không sai một số không từ hàng tỷ lên hàng chục tỷ là chết rồi thỉnh thoảng tức là nó không có cái gì tuyệt đối nhưng mà thỉnh thoảng nó có thể xảy ra nhưng mà những doanh nghiệp nào mà báo sai sót về kế toán là mình phải đánh dấu hiệu đầu tiên mình phải gọi là đánh một dấu check nguy hiểm ở đó vì sao vì báo cáo tài chính là cái thứ quan trọng đúng không nó sẽ giúp đầu tư là góc độ nhà đầu tư mình có thể gọi là đánh giá cái doanh nghiệp đấy nó tốt hay nó không tốt hay nó như thế nào thứ hai nữa cái quan trọng hơn nữa ngoài nhà đầu tư mình đấy là những cái người mà ban lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó họ nhìn báo cáo tài chính họ biết là cái gì tốt cái gì không tốt ví dụ như họ là công ty sản xuất mà họ nhìn báo cáo tài chính họ biết hàng tồn họ thấy hàng tồn kho nhiều thì là họ biết là đang có vấn đề hay là công ty dịch vụ họ thấy là chi phí hoạt động kinh doanh nhiều họ biết là đang bị gọi là lãng phí trong ngân sách thì họ tối ưu lại họ chỉnh sửa lại nếu mà những cái cơ bản như vậy mà còn không làm tốt những cơ bản như vậy mà kế toán hay là đưa lên còn không làm tốt họ còn không nhìn ra được thì liệu cái doanh nghiệp đấy có khả năng phát triển không có khả năng phát triển khó đúng không? rất khó đâm ra hãy cẩn thận cẩn thận và có một cái lưu ý là anh em phải thường xuyên kiểm tra là nếu trong vòng hai ba năm cứ hai ba năm hay là khoảng hai ba năm là là tương đối ổn nếu mà năm nào cũng thấy có sai sót là thôi phải né thật xa ra tức là thường á thường nhá doanh nghiệp tự báo cáo và sẽ có một cái kiểm toán lại nếu mà kiểm toán lại mà thấy có sai sót so với cái báo cáo mà thấy hay sai sót là có vấn đề cực kỳ có vấn đề tránh xa cái đấy ra hầu hết anh em để ý những cái mà đưa ra phần nhiều là những cái thứ mà mình nên tránh ra mình nên tránh ra tại vì nếu mà mình bớt những cái sai lầm mình bớt những cái sai sót đi thì còn lại là những khoản đầu tư của mình còn lại là những cái khoản lời của mình vì hầu hết khi anh em đầu tư nếu mà anh em để ý hầu hết mình đều kiếm được tiền hầu hết mình có đều kiếm được tiền chỉ có là mình sai sai sai này họ mình bị mất tiền thôi đâm ra chọn sai công ty cũng là một cái nhớ nhá nếu mà thấy hay hay sai sót hay số trước kiểm toán số sau kiểm toán mà sai lệch hay sai lệch bỏ công ty đó ra bỏ công ty đó ra không không làm việc không đầu tư những công ty đó tiếp cái số 3 này cái số 3 là cái quan trọng này anh em nốt lại này đó là thay đổi kiểm toán viên liên tục cứ thỉnh thoảng vài kỳ lại thấy họ đổi công ty kiểm toán khác vài kỳ lại thấy họ đổi công ty kiểm toán khác vì nhớ nhá anh em để ý nhá cái đơn vị kiểm toán nhiệm vụ của họ là thuê về để kiểm toán lại đúng không mà còn họ còn có thêm cái nhiệm vụ nữa đấy là tư vấn cho doanh nghiệp là làm những điều mà gọi là tốt lên á để là họ muốn thấy là doanh nghiệp muốn thấy nhà đầu tư muốn thấy ba bên đều muốn những cái thấy tốt lên thì cái đơn vị kiểm toán họ còn có cái nhiệm vụ tư vấn nữa họ tư vấn thì họ tư vấn thì nếu mà doanh nghiệp tốt lên thì doanh nghiệp cũng sẽ thuê họ tiếp đúng không hai bên đều có lợi hết mà cộng sinh mà nếu mà cứ thường xuyên thay đổi thường xuyên thay đổi như vậy chứng tỏ có cái vấn đề gì đúng không một là đơn vị tư vấn kia tư vấn bên này không được thì bên này mới gọi là mới không làm việc nữa hay là bên kia mới không làm việc với bên này nữa vì tư vấn nói không nghe hay thế nào thế nào thế nào đó đó bà hiểu được ý không nếu mà mình xem nhé mình xem mà thấy cứ cứ vài kỳ lại đổ công ty kiểm toán vài kỳ đổ công ty kiểm toán đấy cũng là một dấu hiệu dấu hiệu phải hết sức cẩn thận ha à. ngoài ra thường á thì nếu mà như vậy á, thì mình xem ở chỗ kiểm toán viên ý kiến của kiểm toán viên thường thì nó sẽ tốt nhưng mình vẫn nên đặt hoàn bảo là thường nó sẽ tốt thường của ý kiến kiểm toán viên nó sẽ tốt nhưng mà mình vẫn cứ lướt qua nếu mà mình thấy kiểm toán viên mà ông có viết vào một câu mà nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì cái đấy cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm ha thường là kiểm toán sẽ đánh giá tốt nhưng nếu ở phần ý kiến của kiểm toán viên mà có một cái kiểu gì câu gì mà kiểu kiểu như là nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì đấy là cái cẩn thận ha đấy là cái hết sức coi chừng hết sức coi chừng đó đó là cái yếu tố số 4 nha tiếp cái yếu à, quên đó là cái yếu tố số 3 bây giờ là yếu tố số 4 nè số 4 sự bất thường diễn ra thường xuyên trên báo cáo tài chính sự bất thường diễn ra thường xuyên trong báo cáo tài chính bạn sẽ bạn có thể bạn sẽ hơi thắc mắc của cái ở trên mới nói cái gì mà cái gì mà nãy cái gì mà cái gì mà nhầm số gì đó đúng không cái số nhưng mà cái bất thường này khác để thằng phân tích cho nghe này thường á à, các cụ mình có một câu là khi những điều bất thường trở thành bình thường thì sẽ sớm có gì đó xảy ra ha khi những điều bất thường trở thành bình thường thì sẽ sớm có cái gì đó xảy ra à đó và thì tất nhiên cái sớm có cái gì đó xảy ra có thể tốt hoặc xấu chưa biết nhưng mà thường thì nó xấu ok thường thì nó xấu chứ chưa nó là tốt ví dụ như khi mà doanh nghiệp này công bố lợi nhuận tăng trưởng rất là khủng trong khi các ông trong công ty cùng ngành các cái các cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì vật vờ vật vờ vật vờ thì mình phải kiểm tra thì lúc đó anh em phải xem trong cái mục báo cáo tài chính á xem cái lợi nhuận đó đến từ đâu đến từ lợi nhuận tài chính hay đến từ thanh lý tài sản hay đến từ lợi nhuận khác à, đó nếu mà đến từ thanh lý tài sản ở à, trong nữa sẽ nói về thanh lý tài sản nếu đến từ hoạt động tài chính mà không đến từ hoạt động chính của công ty thì đấy cũng là một yếu tố ví dụ nhé ví dụ công ty là công ty sản xuất năm tức là năm đó công ty sản xuất các công ty cùng ngành thì lẹt đẹt công ty này ánh lợi nhuận cực nhiều nhìn con số cuối cùng thấy lợi nhuận tăng vọt cái đi vô xăm soi thì phát hiện ra anh gọi là anh đầu tư cái gì ấy, anh nốt ở trong phần lợi nhuận đó là lợi nhuận từ đầu tư hoạt động đầu tư tài chính xong rồi xuống dưới lại thêm chữ khác nữa thì lúc đó là cẩn thận ha à, tại vì cái đó nó không bền vững cái đó chưa chắc đã là một yếu tố để có thể đẩy được sự giá của cổ phiếu lên anh em phải để ý cái chỗ đó rồi tiếp đó là có một cái lưu ý nữa nè mình phải ghi lại nè đó là tăng vốn quá nhanh ví dụ giá thị trường 4 năm ngàn nhưng mà bán 10 ngàn vẫn có người mua à, ví dụ như là giá thị trường nó chỉ là 4 năm ngàn thôi mà bán 10 ngàn ở trên sàn lúc com á mà vẫn có người mua là một cách nguy hiểm tiếp theo nữa đó là biên lợi nhuận cao một cách bất thường công ty thì nhỏ xíu thôi nhưng mà dự án to quá trời to dự án khủng quá trời khủng lợi nhuận bất thường lợi nhuận bất thường hết sức cẩn thận lợi nhuận bất thường hết sức cẩn thận vì không tức là những cái gì á quan tức là mọi thứ nó phải bình thường còn nếu mà cái gì mà bất thường mà nó không gắn với hoạt động công ty mà mình nhìn thấy nó không bền vững thì nó rất nguy hiểm ok tức là thanh lý tài sản hay là lãi từ hoạt động đầu tư tài chính mà không phải là công ty chuyên về đầu tư rồi các thứ là rất nguy hiểm hoặc là công ty thì bé nhưng mà có được dự án rất là to có được những dự án lớn lợi nhuận lớn ủa tại sao đúng không tại sao những cái đó tức là thường những cái bất thường mà nó không vào cái không vào cái ngành chính của công ty cái đó nó không bền vững cái đó nó không bền vững anh em nhớ nhé bạn phải nhớ cái đó nó không bền vững rồi cái số 5 nè cái số 5 là cái cực kỳ nguy hiểm cực kỳ quan trọng mà anh em phải lưu ý đó là bán đi phương tiện sản xuất chính bán đi phương tiện sản xuất chính tức là có nhiều doanh nghiệp sau một thời gian họ hoạt động không hiệu quả họ bán đi máy móc các thứ cái thanh lý tài sản đó xong rồi kêu là tái cơ cấu tái cơ cấu để mà hồi sinh lại thì chắc ăn nhất an toàn nhất là đặt nó sang một bên ok anh bán tức là hoạt động của anh là sản xuất gì đó đúng không mà anh bán máy móc anh bán nhà xưởng đi đúng không thì ok tôi không đầu tư anh nữa tôi sang đầu tư người khác tại vì sao tại vì cái chuyện mà tái cơ cấu hồi sinh á nó rất là khó nó không có dễ đừng tức là đừng vì những cái tin đồn hay các thể loại mà mà lao vào một cái cổ phiếu bạn hiểu không? mà lao vào một cổ phiếu mà có rủi ro mình hãy chọn những cái cổ phiếu nó đơn giản nó tiềm năng và nó có khả năng tăng giá dựa trên cái việc làm ăn của nó tốt hơn là mình đi lao vào những cái trò chơi này lao vào những trò chơi này rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đó tiếp một cái một cái một cái ví dụ nè ờ, như ờ, ông Warren Buffett ông nói có một câu rất là hay đó là nếu bạn nhìn thấy một chiếc thuyền liên tục bị thủng thì công sức dùng để đổi sang quyền mới sẽ có lợi hơn dùng vào việc vá lỗ thủng tức là cái cái doanh nghiệp này vốn dĩ là nó làm này không tốt nó bán này đi để nó làm khác nó vá vá vá vá thì thà thôi á mình bỏ mình đầu tư sang công ty khác chắc chắn hơn đỡ rủi ro hơn ok đó rồi vừa rồi à, vừa mới chia sẻ với bạn về năm cái dấu hiệu sẽ gây ra sự sụp đổ một doanh nghiệp mà nếu mà bạn là nhà đầu tư phải hết sức lưu ý ok nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video này hãy bấm đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo khi hoàng ra video mới và hãy giúp hoàng chia sẻ video này tới những người cần nó rồi thì uh, cái cách cái việc mà mình định giá cổ phiếu hợp lý ấy, nó ít nhất nó cũng chiếm khoảng 50% cái thành công của mình khi mà mình đầu tư à, và vậy 50% còn lại nó là cái gì nó là cơ cấu vốn thời điểm ra vào thị trường rồi nếu mà bạn đầu tư ờ, trung hạn hay ngắn hạn thì cái việc chọn điểm mua nó cũng quan trọng nếu mà bạn đầu tư dài hạn thì chọn cổ phiếu đúng là sẽ đã là cực kỳ ok rồi à đó và nó nhiều yếu tố khác nữa nhưng trong video này họ muốn đào sâu vào cái năm cái bước để mình trình tự mình làm đúng cái bước đó khi mình định giá một cái doanh nghiệp và có một cái vấn đề bạn thấy có một vấn đề là những cái phương pháp định giá nó mang nhiều yếu tố lý thuyết quá đâm ra dẫn đến việc mình khó để áp dụng và đối với nhiều người không có kiến thức tài chính hay gì ấy, thì cái việc mà định giá đúng cái cổ phiếu là cực kỳ khó đúng không nên là có nhiều người thôi không định giá nữa bỏ luôn cứ mua luôn cái điều đó nó cực kỳ nguy hiểm nó giống như là mình mình lao vào sòng bài và mình tin rằng mình sẽ giàu lên nhờ may mắn nó nguy hiểm như vậy vậy đầu tiên là bạn phải hiểu một cái quy trình đầy đủ của định giá cổ phiếu nó sẽ gồm những gì thì theo như Hoàng phân tích thì thấy nó sẽ có gồm 5 bước và mỗi cái bước nó sẽ liên tục với nhau nó bạn không thể bỏ bất kỳ một cái bước nào đi được hay là nhảy qua nhảy lại mà bạn tuần tự tuần tự bạn làm từng phần từng phần rồi cuối cùng bạn rút ra cái tổng kết ok rồi bây giờ mình à, sẽ bắt đầu này bước số 1 bước số 1 đầu tiên á khi mà bạn muốn định giá một cái doanh nghiệp gì thì bước số 1 bạn phải hiểu cái doanh nghiệp cái ngành nghề của nó đang kinh doanh à, ví dụ như là nó là doanh nghiệp sản xuất uh, thì nó sản xuất cái gì nó sản xuất khẩu trang hay nó sản xuất bánh hay nó sản xuất kẹo hay nó sản xuất kính hay nó sản xuất lốp xe hay nó sản xuất bất kỳ một cái gì cái đầu tư trong cái việc đầu tư của mình thì đầu tiên là mình phải tìm được một công ty tuyệt vời đúng không làm sao mà mình biết nó là công ty tuyệt vời nếu mà mình không hiểu nó làm cái gì hay là mình không hiểu kỹ được nó làm cái gì bạn phải hiểu cực kỳ kỹ doanh nghiệp đó nó làm cái gì thì mình mới biết là cái doanh nghiệp đó nó có tuyệt vời hay không ví dụ khi mà mình hiểu về doanh nghiệp thì mình phải nắm bốn yếu tố này số 1 đó là những cái đối thủ cạnh tranh trong ngành trực tiếp và gián tiếp của cái doanh nghiệp đó ví dụ doanh nghiệp về bánh đi thì những đối thủ nào trực tiếp cạnh tranh kinh đô thì có đối thủ cạnh tranh trực tiếp là ai là BBK là ai và ví dụ như là nhựa đi nhựa bình minh thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp gián tiếp là ai đó rồi bạn phải ngồi bạn liệt kê bạn liệt kê trước ra liệt kê hết ra đầu tiên là đối thủ cạnh tranh cái thứ hai là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lợi của cả ngành có những cái ngành nó chịu cái sự ảnh hưởng rất lớn của chính sách như bất động sản đúng không bất động sản chính sách ra một cái chính sách ra một cái là đóng băng cả ngành luôn có những ngành thì lại không bị chịu ảnh hưởng bởi chính sách những cái yếu tố nào những cái yếu tố thì hoàng có một cái video về phân tích ngành á bạn có thể tìm xem lại cái video đó à, những yếu tố nào khi mà nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lợi của toàn ngành nó cực kỳ quan trọng để mình xem cái mức độ rủi ro của nó nó cao hay thấp mức độ rủi ro khi mà ví dụ khi có chiến tranh thương mại cái ngành này nó có bị ảnh hưởng không khi kinh tế tốt khi kinh tế xấu ví dụ như khi kinh tế bị cúm thế này khi đại dịch nó xuất hiện này thì cái ngành đó nó có bị ảnh hưởng hay không là cái yếu tố số 2 rồi cái yếu tố số 3 lợi thế cạnh tranh đặc biệt của doanh nghiệp nó là gì doanh nghiệp này nó có lợi thế cạnh tranh đặc biệt gì không nó có lợi thế về thương hiệu À, hay là nó có lợi thế về công nghệ hay là nó lợi thế gì hay là nó lợi thế về ờ, dây chuyền sản xuất hay bất kỳ một cái lợi thế nào mình phải tìm nó mình sau rồi mình khi mà mình tìm mình phải nhớ kiểm tra xem nó có đúng là lợi thế không nha có những cái thứ mình tưởng là lợi thế nhưng mà nó rất dễ bị sao chép giống như kiểu doanh nghiệp hay ra mẫu mới nhưng mà kỳ thực cái việc hay ra mẫu mới đó nó bị sao chép cái một cái đó không phải là lợi thế lợi thế là những cái thứ mà chỉ cái doanh nghiệp đó nó có những doanh nghiệp khác muốn sao chép cũng rất là khó à rồi yếu tố số 4 đó là kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động trong quá khứ à tại sao mình mặc dù quá khứ không thể quyết định được tương lai nhưng mình nhìn vào cách nó làm trong quá khứ mình cũng có thể <clears throat> mình cũng có thể ước bán được một phần cái tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào nếu mà một doanh nghiệp trong quá khứ tệ mà không thay đổi ban lãnh đạo gì thì có khả năng trong tương lai nó cũng vậy thôi đúng không nếu mà một doanh nghiệp trong quá khứ nó đã làm rất tốt và vẫn là cái ban lãnh đạo đó thì trong tương lai có thể họ vẫn tiếp tục làm tốt thì vẫn chỉ là có thể thôi đúng không và tại vì mọi thứ chỉ có một thứ chắc chắn thôi không có gì chắc chắn cả đâm ra là nhưng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 <clears throat> có hai cách để ừ. mình ước lượng kết quả kinh doanh của công ty đấy là từ dưới lên và từ trên xuống ví dụ ví dụ cái cách đầu tiên là từ trên xuống mình muốn ước lượng doanh thu thì mình phải xem từ trên xuống tức là mình nhìn từ cái tổng quan từ các số liệu vĩ mô của cái ngành nghề đó ví dụ như là dung lượng thị trường của ngành bánh của ngành dầu của ngành mì ăn liền của ngành đó là bao nhiêu đó hay là nếu mà công ty mà làm nhiều ngành thì dung lượng thị trường của cái nhóm ngành đó nó là bao nhiêu những cái số liệu này bạn lên Google bạn search bạn sẽ thấy rồi mình xem xem là mình tìm những cái tài liệu về thị phần của các công ty trong ngành xem công ty nào chiếm thị phần bao nhiêu bao nhiêu thường với những cái ngành lớn công ty nào chiếm 30 phần trăm thị phần là gọi là gọi là dẫn đầu ngành luôn rồi à, gọi là dẫn đầu ngành luôn rồi từ cái thị phần đó mình ờ. sẽ ước lượng được sản lượng và gọi là gọi là doanh số của nó tất nhiên là mình chỉ ước lượng mang tính chất tương đối thôi cái số mà nếu mà mình ước lượng từ trên xuống này nó cực kỳ tương đối và nó có thể sai lệch rất là nhiều nhưng mà đó cũng là một cách góc nhìn một cơ sở để mình tham khảo ok tiếp là ước lượng đấy là ước lượng từ trên xuống <clears throat> bây giờ ước lượng từ dưới lên tức là mình sẽ bắt đầu bằng chính cái thông số của công ty đó bằng chính những cái con số mà công ty đó họ cung cấp ví dụ như là công suất dự kiến của nhà máy rồi số lượng cửa hàng hay là doanh số mấy năm trước nó là như thế nào từ đó mình xem là đại hội cổ đông họ có cái chính sách mới gì trong năm nay không nếu mà không có chính sách mới thì quá đặc biệt thì cái con số nó cũng sẽ tương tự như năm trước hoặc là nó tốt hơn một xíu vì họ thay đổi họ làm một số thứ đó thường á thì bạn nên sử dụng cả hai cách để mình xem cái con số nào nó phù hợp nó dung hòa và nếu bạn bảo là ồ mình không có nhiều thời gian thì sao thì hầu hết mọi người đều không có nhiều thời gian đúng không ngày ai cũng có chỉ có hai bốn tiếng thôi thì có hai cách có hai cái giải pháp mình có thể sử dụng thứ nhất là mình à, thường á khi bạn mở tài khoản chứng khoán á bạn sẽ gọi là sao ta có gọi là được nhận được thông thông tin từ công ty chứng khoán mình có thể xem cái ước lượng đó từ những cái phân tích của công ty chứng khoán nhưng mà bạn phải nhớ một điều là mỗi công ty chứng khoán sẽ ước lượng ra một con số khác nhau à nó sẽ nhiều khi nó sẽ cách xa nhau lắm nên là thường á mình sẽ liệt kê hết ước lượng các công ty chứng khoán ra mỗi công ty phòng phân tích đó, họ sẽ ước lượng ra một con số mình liệt kê ra mình xem trung bình nó có xa nhau lắm không thường liệt kê ra lấy trung bình là ok còn cách thứ hai là mình gọi là mình tự ước lượng con số của mình nhưng mà mình ước lượng con số của mình nó sẽ là trung bình của hai cái con số này và mình so sánh hai kết quả để mình xem con số bao nhiêu là hợp lý và mình nên tham khảo cái con số gọi là mục tiêu kết quả kinh doanh của công ty họ đưa ra à. rồi bây giờ sang bước thứ ba bước thứ ba cái này đó là mình chọn lấy cái mô hình định giá phù hợp ừ, bạn phải nhớ một điều nhé đó là không có cái phương pháp định giá nào mà phù hợp với mọi công ty hết mỗi công ty có thể mình phải định giá theo phương pháp khác nhau như là những công ty công nghệ thì thường định giá theo kiểu P trên E đó hay là định giá theo kiểu gọi là gọi là những công ty công nghệ họ không có tài sản họ sẽ định giá trên dòng tiền hoặc trên doanh số hoặc trên giá đó có hai cái cách có hai cái mô hình định giá có hai kiểu mô hình định giá đó là mô hình định giá tương đối và mô hình định giá tuyệt đối có thường á mình nên sử dụng cả hai mô hình thì bây giờ đầu tiên mô hình định giá tương đối là cái gì tức là những cái cách mà định giá cổ phiếu dựa trên những chỉ số định giá như là P/E này, price per earning á, rồi P/B, à, price per book value này, rồi P/S, price to sell đó những công ty mà không có nhiều tài sản công nghệ thì hay định giá theo kiểu này rồi có những cái định giá theo giá trên dòng tiền P trên ờ, CS price trên cash flow đó hay là P trên là ờ, EBI EBITDA EBITDA đó vậy mô hình định giá tuyệt đối là gì mô hình định giá tuyệt đối tức là không tương đối thôi tức là nó là một cái gọi là nó không phải là cái sự so sánh tương đối mình không so sánh các chỉ số với những công ty khác mà gọi là ước lượng trực tiếp cái lợi nhuận dòng tiền trong tương lai nếu mà giữ cổ phiếu đó luôn tức là lúc này mình không bê đi so với các công ty khác và không dùng những cái phương pháp mà so sánh giá nữa <clears throat> và nó có công thức nó có công thức nha và bạn nghe bạn có thể lên bạn search những công thức này có những công thức hoàng đã làm video rồi có những công thức có thể tương lai sẽ làm tiếp video chia sẻ về những công thức đó tức là có những công thức định giá tuyệt đối này như là công thức chiết khấu dòng tiền này chiết khấu tiền của cổ tức hay là công thức là lợi nhuận thặng dư lợi nhuận thặng dư rồi công thức là sức mạnh lợi nhuận earning power value đó rồi cả công thức của Benjamin Graham nữa cái công thức hoàn có một video về công thức của Benjamin Graham vậy lúc nãy họ đã nói rồi đúng không mình sử dụng tất cả các mô hình mình và có một cái điều thú vị là chắc chắn là các mô hình sẽ cho ra kết quả không giống nhau nhưng mà khi mà mình định giá nhiều mô hình nhiều cái cách mình sẽ có nhiều cái góc nhìn hơn về cái doanh nghiệp đó đó là cái tổng quan à rồi tiếp bước số 4 mình chuyển những cái ước lượng thành những cái yếu tố đầu vào của mô hình tức là lúc này á là phải xem là mình chọn cái mô hình nào mình chọn cái mô hình nào để mình gọi là chuyển những yếu tố đầu vào của mình ví dụ nhá đầu tiên bạn phải nhớ cái nguyên tắc cốt lõi là mình đầu tư là mình không mất tiền đúng không thì từ đó mình sẽ giả định ra có ba cái trường hợp thường là nó sẽ ba trường hợp tốt bình thường và xấu đúng không tốt là mọi thứ hoạt động êm đẹp bình thường là mọi thứ cứ là là như vậy xấu là kết quả kinh doanh xấu cổ phiếu giảm giá vậy những cái yếu tố đầu vào của mình nó là gì thì đầu tiên nhá mình phải xem mình chọn cái mô hình nào mình chọn cái mô hình định giá nào cái bước ba rồi mình mới chọn những yếu tố đầu vào và bạn phải nhớ một điều là những yếu tố đầu vào của mỗi cái kiểu công ty nó lại khác nhau ví dụ ví dụ như công ty sản xuất ví dụ như công ty sản xuất thì những cái yếu tố liên quan đến hàng tồn kho này rồi dòng tiền này rồi nợ nợ vay rồi nợ phải trả rồi trả trước hàng bán gì đó nó quan trọng đó còn với cái kiểu công ty mà dịch vụ thì những cái chi phí hoạt động nó quan trọng đúng không rồi với kiểu công ty tài chính thì cái chuyện mà dòng tiền của nó quan trọng đó thì tùy mỗi kiểu công ty mình chọn ra những cái yếu tố mà nó quan trọng nó ảnh hưởng ảnh hưởng mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả kinh doanh của công ty đó rồi bước 5 là sau khi mình à, nhập số đầu vào mình tính ra kết quả thì bây giờ mình nhìn cái kết quả nó như thế nào bước 5 là bước mình tổng kết mình nhìn lại kết quả giá trị cổ phiếu mà mình đang cố gắng xác định nó không bao giờ là một con số cố định mà nó chỉ là một khoảng số thôi à và mọi người hay phạm cái sai lầm á, là hay cố tìm một con số như kiểu con số là giá cổ phiếu này phải là 70 ngàn mới đúng chứ không phải là 71 chứ không phải là 69 không phải nó sẽ là một cái khoảng một cái khoảng và bạn nhớ lúc nãy mình chia ra ba cái trường hợp trường hợp bình thường thì những con số nó biến động như thế nào trường hợp xấu là những con số nó xấu đi kết quả kinh doanh của nó giảm thì mình tính là cái giá của nó khác trường hợp xấu bình thường tốt đó trường hợp tốt thì mọi thứ nó tốt lên vậy bạn lấy cái khoảng đó lấy cái khoảng đó là bạn sẽ biết là cái giá nó ở trong mức nào trong mức nào so với cái giá hiện tại mình lấy cái ví dụ nhá ví dụ là cái uh, giá hiện tại là 13 uh, ngàn ví dụ một cổ phiếu mình thấy giá hiện tại nó là 13 ngàn và từ trường hợp tốt đến trường hợp tệ mình tính ra nó sẽ chênh lệch trong khoảng từ 16 đến 22 ngàn nó sẽ chênh lệch trong khoảng từ 16 đến 22 ngàn thì có nghĩa là cái cổ phiếu đó nếu mà mình đoán đúng thì mình sẽ gọi là được 2,8 lần nếu mình đoán sai à, tức là đại ý là mình gọi là sao ta nói sao cho dễ hiểu tức là mình có cái khoản mình có cái khoản để mình so sánh cái giá đó và cái khoản đó là dựa trên cái việc mà mình chọn cái kịch bản mình thường mình mình không bao giờ để cái kịch bản gọi là chung chung mình sẽ nhớ là mình luôn phân ra là nếu mà nó là ăn xấu thì như thế nào nó là ăn bình thường như thế nào nó là ăn tốt thì như thế nào à. đó vừa rồi á là hoàng vừa mới chia sẻ với bạn năm cái bước năm cái bước này nó chỉ là khởi đầu thôi bạn nghe bạn sẽ thấy nó nó có thể nó sẽ lùng bùng nhưng mà mình nốt ra xong rồi mình bắt đầu thực hiện thì uh, những tiêu chí này được Hoàng chọn lọc dựa trên hai triết lý đầu tư của hai bậc thầy cực kỳ lớn đó là Warren Buffett và Peter Lynch video này bạn sẽ cần xem nó thật là chậm bấm pause lại từng cái câu và nốt lại các ý để mình nghiên cứu doanh nghiệp ha khi mình đi nghiên cứu mình làm ra hết các bước này nó sẽ cực kỳ chắc chắn nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn cực kỳ rõ về doanh nghiệp đó và bạn cũng sẽ đi chậm có những ví dụ minh họa ok rồi số 1 đầu tiên yếu tố đầu tiên bạn cần phải quan tâm đó là khi mà mình chọn một công ty những cái nguồn tin những cái nguồn thông tin mình có thể tìm kiếm để mình đánh giá về công ty đó có những cái nguồn như sau số 1 website công ty à, mình lên đó mình bấm vào thông tin rồi đối tác rồi gọi là thông tin công ty rồi nhiều rất nhiều thứ ở trên đó số 2 là báo cáo thường niên có thể xem ở trên website công ty à rồi số 3 báo cáo tài chính thường website cũng sẽ công bố báo cáo tài chính số 4 báo cáo nghiên cứu ngành cái này thì mình phải lấy ở gọi là công ty chứng khoán à, và số 5 gọi là báo cáo phân tích cổ phiếu của công ty chứng khoán hai cái sau là mình lấy ở công ty chứng khoán và số số 6 ở à, số 5 1 2 3 4 5 đúng rồi số 6 đó là tin tức công ty thì những cái thông tin cập nhật mới nhất thì mình lấy trên cà phê app ok đó là cái đầu tiên dễ nhất bây giờ bắt đầu đi vào này phần số 2 yếu tố số 2 cần lưu ý đó là bản chất của doanh nghiệp những cái câu hỏi sau đây bạn sẽ cần trả lời này thứ nhất mô hình kinh doanh của công ty có dễ hiểu không mô hình kinh doanh dễ hiểu là sao ý là ví dụ nhá nó là công ty sản xuất nó là công ty dịch vụ nó là công ty uh, tài chính hay nó là công ty bảo hiểm và mô hình kinh doanh của nó là gì nó bán sản phẩm vật lý hay nó cho thuê dịch vụ hay là nó cho thuê bất động sản hay nó làm affiliate hay nó làm cái gì đó đó bạn phải gọi là bạn phải biết cách cái mô hình kinh doanh của nó hoạt động như thế nào thì thường là bạn sẽ chia nó làm là gọi là sản xuất dịch vụ tài chính chứng khoán đặc thù tài chính trong tài chính ngân hàng nó có bảo hiểm bảo tài chính là sẽ ngân hàng bảo hiểm này rồi chứng khoán chứng khoán nó sẽ hơi khác một chút ha nhưng mà nó cũng nếu mà đưa nó vào nhóm tài chính cũng được đó rồi à, tiếp cái câu hỏi tiếp theo đó là bạn có dễ dàng nắm bắt được không nắm bắt được cái sản phẩm của công ty cái cách hoạt động của công ty không nó có bao nhiêu sản phẩm sản phẩm nào là sản phẩm công ty kiếm ra tiền sản phẩm nào là sản phẩm chủ lực đó bạn có biết được những cái đó không cái này là cái cực kỳ quan trọng tiếp câu hỏi số 3 công ty tạo ra doanh thu như thế nào với công ty sản xuất họ bán sản phẩm đúng không họ bán sản phẩm trực tiếp hay là họ bán qua kênh phân phối đó hay là họ bán thông qua công ty khác đó rồi đối với công ty dịch vụ thì họ cung cấp dịch vụ hay là sao rồi công ty tài chính ví dụ như bạn xem vào nhóm tài chính nhóm ngân hàng thì ngân hàng tạo ra tạo ra doanh thu bằng cách nào bằng cách là gọi là huy động lãi cho vay hay là như thế nào đó. tiếp số 4 công ty làm marketing như thế nào bạn có thấy quảng cáo của họ bạn thấy cách họ làm marketing không họ làm marketing online hay offline họ đánh đối tượng khách hàng như thế nào bạn có thấy không nếu mà bạn không thấy thì bạn phải tìm xem tìm xem họ cách họ làm marketing họ làm marketing lớn hay họ làm marketing nhỏ họ làm mạnh hay họ làm rầm rộ họ làm thông qua trực tiếp nhá có nhiều hình thức lắm họ làm trực tiếp này họ làm trade này họ làm gọi là online này họ làm affiliate này có rất nhiều hình thức cách làm marketing khác nhau tiếp cái này mới là cái quan trọng này triển vọng tương lai của cái ngành cái lĩnh vực mà cái công ty đang kinh doanh nó như thế nào ví dụ nhá một công ty làm trong ờ, công nghệ triển vọng tương lai khác một công ty mà làm trong lĩnh vực như kiểu là cái gì nhỉ điện à, sẽ khác đúng không rồi sản phẩm nhu yếu phẩm sản xuất nó có rất nhiều thứ trong sản xuất nha ví dụ nhé sản xuất có sản xuất hàng gia dụng hàng à, hàng gia dụng khác hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác à, những cái nhu yếu phẩm thiết yếu như là thịt thịt đường muối thịt cá trứng sữa gì đó những cái thứ mà hàng ngày đó đó rồi công ty đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh đang ở giai đoạn tăng trưởng giai đoạn phát triển hay là giai đoạn bão hòa hay là bước sang giai đoạn suy thoái rồi công ty này đang ở cái giai đoạn nào trong cái chu kỳ kinh doanh của nó nó thành lập được bao nhiêu năm rồi nó vị trí thứ mấy trong cái ngành của nó khả năng phát triển của nó có có không hay là nó già cỗi rồi Ha, à, công ty đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh rồi câu hỏi tiếp theo công ty có lợi thế cạnh tranh trong ngành như thế nào công ty có lợi thế cạnh tranh trong ngành như thế nào nó có lợi thế đặc biệt không nó lợi thế của nó thông qua gọi là gì ta thông qua gọi là nhá, có nhiều kiểu lợi thế lợi thế về bằng sáng chế hay lợi thế về công nghệ sản xuất hay lợi thế về quy mô hay là lợi thế về thương hiệu đó rồi vòng phòng vệ của công ty là gì vòng phòng vệ của công ty đó là yếu tố gia nhập ngành khó ví dụ như nhá ngành thép để mà gia nhập ngành thép nó đòi hỏi cơ sở vật chất lớn đúng không ví dụ ngành bánh ngành sản xuất bánh nó đòi gia nhập ngành bánh nó đòi hỏi quy mô sản xuất cũng phải lớn chứ không phải là đối với những ngành thương mại ngành mua đi bán lại thì cái rào cản gia nhập ngành của nó thấp nó dễ bị cạnh tranh nó dễ bị những đối thủ mới nhảy vào hơn cái vòng phòng vệ bạn kiểm tra cái vòng phòng vệ đó cái rào cản gia nhập ngành đó nó có đủ khó để đối thủ là không giành được thị phần hay không ví dụ nhá nhưng vừa hoàng vừa ví dụ ngành bánh với ngành thép rồi đúng không còn ví dụ một cái ngành khác như coca cola nước ngọt nước giải khát thì nó nó cũng là thuộc cái nhóm sản xuất đó như nó thì nó có cái lợi thế là về thương hiệu à, lợi thế là về thương hiệu những công ty khác nhảy vào nhưng mà thương hiệu không mạnh là nó có thương hiệu nó có lợi thế thương hiệu lợi thế về quy mô nó sẽ ép được văng những cái công ty nhỏ ra hoặc là nó mua lại nếu mà thấy phát triển mạnh mà nó không gọi là không ép được thì nó sẽ mua lại rồi tiếp này công ty có hoạt động trong lĩnh vực hot không không hot hay hot hot là sao tức là có tiềm năng phát triển à? tiềm năng phát triển là gì trí tuệ nhân tạo này IoT này. rồi công nghệ sinh học đó rồi à, cái gì đó cái gì mà máy in 3D những cái ngành mà nó xu hướng nó phát triển tức là công ty có hoạt động trong những ngành đó hay là hoạt động trong những cái ngành già cỗi à, những cái ngành mà kém hot hơn đó rồi tiếp cái yếu tố tiếp theo mình cần kiểm tra đó là công ty có chiếm thị phần ở một phân khúc hoặc một khu vực nào đó đặc biệt không tức là nó có chiếm thị phần lớn mà gọi là lớn thường nhá nếu mà chiếm thị phần 30 phần trăm trong một ngành lớn là coi như nó dẫn đầu ngành luôn còn chiếm chiếm gọi là hơn 30 phần trăm là cực kỳ khủng khiếp thường là chiếm 30 phần trăm thường là sẽ có một thằng lớn những thằng sau là nó chỉ có vài phần trăm bé tí bé tí thôi bạn hãy kiểm tra tức là mình lên mình sợ thường á mọi thứ bây giờ nó đã rất phổ biến trên Google mình sẽ có thể sợ gọi là quy mô của ngành này rồi thị phần công ty này là nó sẽ có những cái báo cáo nó ra à. đó mới qua cái phần yếu tố số 2 thôi đó tiếp yếu tố số 3 khả năng sinh lợi của công ty khả năng sinh lợi của công ty này bây giờ bắt đầu để ý nè tốc độ tăng trưởng của công ty trong 5 năm gần nhất nó là bao nhiêu phần trăm bạn xem tốc độ tăng trưởng năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba năm thứ tư trong 5 năm vừa qua nó tăng trưởng đều đặn 5 10 15 20 phần trăm nó có tăng trưởng đều đặn như vậy không đó rồi trong 10 năm gần nhất thì nó tăng trưởng như thế nào trong 10 năm gần nhất nó có tăng trưởng tốt không tức là mình nhìn trong một cái nhìn 5 năm xong rồi mình nhìn tiếp trong một cái nhìn 10 năm nữa để mà sao đầu tiên tại sao mình nhìn 5 năm gần 5 năm gần mình nhìn để mình thấy là à nó có một cái lộ trình đủ dài để nó phát triển tốt và nó gọi là có cái khả năng phát triển trong cái ngành đó gọi là tức là nó biết cái hướng đi và nó đi rất là vững còn cái cái 10 năm mình nhìn cái 10 năm rồi mình thấy là nó cực kỳ ok nếu mà trong 10 năm nó phát triển tốt thì là nó là gọi là trùng mà nó cực kỳ vững chắc rồi tiếp này công ty sử dụng lợi nhuận chưa phân phối có hiệu quả lợi nhuận chưa phân phối tức là mỗi cái, cái tức là lợi nhuận đó thường nó sẽ là trả cổ tức hay là nó tái đầu tư nó tái đầu tư thì hoàng có quy mô về gọi là cổ tức đó nó tái đầu tư vào thì cách tính nó là cái tiền lợi nhuận chưa phân phối đó cộng vào vốn chủ sở hữu là lên cái vốn chủ sở hữu nó tăng lên vốn chủ sở hữu nó tăng lên dẫn đến chuyện là ví dụ nhá năm nay là 100 tỷ còn lợi nhuận chưa phân phối là 8 tỷ mà năm trước 100 tỷ lời được 20 tỷ là lời 20% thì năm nay là 108 tỷ lời 20% phải lời lên gọi là 21 phải mấy tỷ đó đó là lợi nhuận chưa phân phối sử dụng hiệu quả không hiệu quả mình xem cách nó bỏ vào vốn chủ sở hữu không rồi khi vốn chủ sở hữu tăng lên lợi nhuận có còn đáp ứng như kỳ vọng được không rồi tiếp lợi nhuận còn lại của cổ đông có tăng trưởng ổn định trong 10 năm gần nhất không tức là cái lợi nhuận cái gọi là âu earning á cái lợi nhuận còn lại của cổ đông tức là nó phải duy trì được một cái gọi là cái lợi ích của cổ đông vẫn tăng đều đặn đều đặn không 10 năm thì cũng phải được 5 năm bây giờ nói 10 năm thì nó gọi là quá tốt đẹp nhưng mà ít nhất phải được 5 năm à, ví dụ 2020 thì mình phải xem từ 2015 đến 2020 nó ra làm sao rồi nãy bạn có nhớ là mình vừa so sánh mình vừa xem 5 năm với lại mình xem cái nhìn 10 năm bây giờ là tới lúc mình xem so sánh giữa 5 năm gần đây so với 10 năm nó như thế nào 5 năm gần đây nhất nó phát triển tốt hơn 10 năm trung bình 10 năm hay không hay là 5 năm gần đây nó lại phát triển kém hơn so với cái trung bình 10 năm thậm chí nó phát triển kém hơn so với cái 5 năm trước đó rồi cái này quan trọng là công ty có lợi nhuận từ những khoản thu bất thường hay không này nếu mà bạn xem ít nhất bạn phải xem một hai năm gần đây lúc năm nào mà lợi nhuận nó trội lên kiểm tra xem là nó có doanh thu bất thường từ thanh lý nhà xưởng bán đất cát hay là cái gì không à đó rồi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty có tăng ổn định không cái dòng tiền dòng tiền nếu đối với những doanh nghiệp làm ăn thì dòng tiền là máu của doanh nghiệp Ừ. nếu mà dòng tiền không tăng mà hụt dòng tiền hay gì là doanh nghiệp có khả năng bị phá sản nên nó cực kỳ quan trọng và nếu doanh nghiệp làm ăn tốt dòng tiền của họ càng lúc sẽ phải càng dày lên càng lúc sẽ phải càng nhiều lên tương ứng với quy mô phát triển với cái lợi nhuận họ thu được ha kết quả kinh doanh của công ty thế nào trong những giai đoạn suy thoái ví dụ bạn phải xem nó năm 2008 nó suy thoái hay là nó đợt corona nó suy thoái thì công ty làm ăn ra sao tất cả gọi là cả thị trường xấu cả thế giới xấu nó xấu đúng rồi nhưng mà nó xấu tới mức độ nào nó xấu tệ mạt luôn hay là nó có thể hồi phục được nó xấu ra làm sao à, là cái mình cần phải xem rồi tiếp có sản phẩm dịch vụ nào của công ty mà bạn thích không đó ví dụ hàng rất nhớ câu chuyện của ông ờ, Peter Lynch ông chở tức là có một hôm đang tối cái vợ ông bảo là ông chở đi mua quần tất quần tất ở cái cửa hàng đó quần tất ở một cái cửa hàng và ông bảo thôi tối rồi thôi mai đi nhưng mà bà bảo không bây giờ đi liền đi đang có sale mai là có trực hết cái ông chở bà, bà vợ tới thế là thấy chị em mua đông mua tây mua quá trời mua xong rồi mới về à, cái ông mới hỏi là cái này em thấy nó làm sao đồ nó tốt không đó là đồ tốt lắm đồ tốt lắm anh là cái sản phẩm này có cái sản phẩm này đang hot hay sao cái đúng rồi sản phẩm này đang rất là hot thế là ông tìm lên ông lên ông tìm cái công ty này thì cái sản phẩm mà được bà vợ đang ưa chuộng là một trong những sản phẩm mà tỷ trọng doanh thu đang chiếm lớn à, đó là bác, cái công ty đó sản phẩm bạn thích có sản phẩm nào không tỷ trọng sản phẩm đó trong cái doanh thu là bao nhiêu nó lớn hay nó nhỏ cái này quan trọng này công ty có bị phụ thuộc vào một vài khách hàng hoặc đối tác lớn không tại vì nếu mà bị phụ thuộc vào một vài khách hàng hoặc đối tác lớn thì nó rất dễ bị bất ổn khi mà đối tác hay khách hàng đó họ gọi là họ trục chặt hay họ hủy hay họ như thế nào đó thì nó sẽ gọi là rất là có vấn đề rồi yếu tố số 4 nợ của công ty à, nợ thì nó nợ làm sao cơ cấu nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của công ty có khả năng kiểm soát không là sao kiểm soát là sao tức là cái nhá khi bạn nhìn cái nợ dài hạn bạn sẽ nhìn vài năm và xem cái nợ dài hạn của nó giảm giảm dần đều là tốt hoặc là nếu mà nợ dài hạn tăng là phải xem nó tăng vào cái gì nó tăng vì nó gọi là thêm tài sản các thứ hay gì đó còn nợ ngắn hạn của nó phải ít thôi ít thôi phải phải dưới gọi là dưới 50 phần trăm của vốn chủ sở hữu quá 50 phần trăm là cực kỳ nguy hiểm gọi là sát mí 50 phần trăm cũng nguy hiểm đó tiếp công ty có kế hoạch đầu tư lớn nào trong tương lai không và đầu tư đó có cần vay bổ sung không vay bổ sung thì vay bổ sung bao nhiêu nhớ nhé với những công ty mà sản xuất thì rất cẩn thận trong việc là công ty muốn vay vốn để đầu tư máy móc nhà xưởng tại vì nếu mà sản phẩm không không đáp ứng đúng nhu cầu nhu cầu thị trường không có vay vốn vài triệu đô làm máy móc nhà xưởng xong xuôi hết bán không được dàn máy nằm chơi là lỗ chết luôn à, đó cái đó thông minh hơn là ao outsource là gia công những bên ngoài hoặc là gọi là cứ chạy tới chừng nào mà rác vô thấy ổn thị trường gọi là có nhu cầu sản phẩm lúc đó mới đầu tư máy móc vừa đầu tư máy móc dần dần vừa gia công thêm bên ngoài nữa cái đó là bài của thầy còn dạy ha rồi chi phí lãi vay của công ty hàng năm có nhiều không nếu mà lãi vay lớn quá là cũng nguy hiểm đó bạn sẽ cần tìm những công ty mà ít hoặc không có lãi vay không có lãi vay thì khó nhưng mà ít thôi ít thôi à công ty có cổ phiếu đãi cổ phiếu đãi cổ phiếu đãi rồi trả cổ tức bằng tiền đúng không ok nếu đây là đầu tiên bạn xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông nha để nhận thông báo khi ra video mới rồi tiếp cái nữa đi hàng. vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu là có những cái tỷ lệ như sau đầu tiên là tỷ lệ ROE của công ty ROE Return on Equity đó thể hiện cái khả năng sử dụng tiền của công ty có tốt không và nó trong 10 năm gần nhất nó có tăng không ROE phải tăng thì là tốt và nhớ so sánh nó với trung bình ngành xem nó có tốt hơn không rồi công ty vốn chủ sở hữu có nhiều hơn vốn vay dài hạn không nếu mà vốn chủ sở hữu mà thấp hơn vay dài hạn là coi chừng nha hết sức nguy hiểm rồi số 6 biên lợi nhuận biên lợi nhuận gộp là cái thứ để mình so sánh hai công ty cùng một ngành biên lợi nhuận gộp của công ty trong 10 năm qua có tăng ổn định không không 10 năm thì ít nhất cũng phải xem 5 năm à còn công thức tính biên lợi nhuận gộp thì bạn có thể lên mạng bạn sờ được rồi biên lợi nhuận sau thuế của công ty trong 10 năm có tăng không lợi nhuận gộp là lợi nhuận chưa trừ đi thuế chưa trừ đi uh, gọi là các chi phí quản lý hoạt động kinh doanh chi phí bán hàng còn lợi nhuận sau thuế là trừ đi hết rồi chỉ gọi là đóng thế luôn rồi đó biên lợi nhuận gộp nên gọi là tăng ổn định hoặc ít nhất là trung bình xe xích xe xích đều đặn chứ đừng có lên xuống thất thường nếu mà cái biên lợi nhuận gộp của công ty mà lên xuống thất thường thì nó cực kỳ nguy hiểm ok lần trước chúng ta đã đi qua 6 yếu tố rồi đúng không lần này sẽ tiếp tục bắt đầu từ yếu tố số 7 đầu tư và sử dụng vốn thì trong yếu tố số 7 này cái mình cần quan tâm nhất là gì đó là tỷ lệ ROA của công ty trong 10 năm gần nhất có xu hướng tăng hoặc ít nhất duy trì ở mức trung bình hay không vậy uh, à, ROA là gì ROA là Return on Asset ai cũng biết đúng không là tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản nhưng cái câu hỏi quan trọng mình cần phải đặt ra mình cần phải suy nghĩ đó là cái kiểu công ty nào thì cái ROA này nó quan trọng và cái kiểu nào thì nó kém quan trọng hơn để mình biết mình xem cho nó đúng không phải công ty nào mình cũng vác vào RA và mình xem 5 năm 10 năm xem nó có ổn không đúng không mình hãy nghĩ công ty nào là công ty mà mình cần để ý đến yếu tố sử dụng tài sản là những công ty có tài sản đúng không ví dụ như là tài sản là gì máy móc nhà xưởng rồi ờ, xe cộ các thứ đúng không đó những cái đó thì gọi là tài sản và bạn hãy nghĩ thêm những cái công ty nào nghĩ thêm những công ty nào mà họ sử dụng những cái kiểu họ sử dụng một cái gì đó để họ tạo ra giá trị thì nó là tài sản và nó khác với những công ty như kiểu là ngân hàng chứng khoán bảo hiểm đúng không những công ty đó thì là tài sản là nhà cửa này nọ thì họ sử dụng rất ít họ chủ yếu là sử dụng gọi là con người à ok rồi tiếp cái tiếp theo cần phải quan tâm đó là tỷ lệ ROIC Return on Invest Capital của công ty có duy trì ổn định không tức là lợi nhuận trên cái màn vốn đầu tư đó lợi nhuận trên vòng vốn đầu tư có duy trì ổn định không tại sao mình phải xem 5 năm 10 năm để mình biết cái gọi là cái long term của nó vì nó trải qua nhiều năm như vậy nó sẽ trải qua hết các chu kỳ biến động từ kinh tế cho đến xã hội đó và nó thể hiện được nếu mà nó vẫn tốt trong vòng 5 năm 10 năm thì mình thấy là nó phát triển tốt và rất bền vững ok rồi tiếp công ty có phải đầu tư lớn cho xây dựng cơ bản trong nhiều năm liền để duy trì vị thế cạnh tranh hay không xây dựng cơ bản tức là xây dựng máy móc xây dựng nhà xưởng đồ các thứ đó bạn hãy nghĩ xem một công ty nếu mà để cạnh tranh để duy trì cái vị trí của mình trên thị trường mà năm nào cũng phải đầu tư một đống tiền để xây dựng những cái cơ bản lớn tốn tiền thì nó sẽ gọi là nó sẽ rất là tiêu tốn nguồn tiền đúng không mà tiền là máu của doanh nghiệp nếu mà nó tiêu tốn nhiều máu quá cho cái việc mà duy trì lợi thế cạnh tranh thì nó sẽ rất là xấu cho cái dòng tiền còn nếu nó đi vay nếu nó đi vay để nó làm cái đó thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là nó sẽ có cái nợ dài hạn của nó nhiều lên mà nợ dài hạn nhiều lên thì đâu tốt đúng không cái gì cái nợ gì nợ gì mà nhiều lên càng lúc nợ càng nhiều lên là không có cái gì tốt hết ok rồi tiếp nào chiến lược đầu tư của công ty có hợp lý không công ty có tập trung đầu tư cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình không thì cái này mình phải xem xét đến cái yếu tố là thị phần của công ty đó nó như thế nào rồi bạn hiểu không tức là một công ty á nếu nó muốn đầu tư sang những cái ngành khác thì trước tiên mình phải xem nó đã là như thế nào nó đã chiếm thị phần bao nhiêu trong cái ngành chính của nó ví dụ như nó chiếm tới 70 80 phần trăm thị phần trong cái ngành chính của nó nó là trùng trong cái ngành đó nó hết không gian để nó phát triển rồi doanh số của nó vài ngàn tỷ rồi ví dụ như ngành bánh bánh đi doanh số của toàn ngành bánh thị phần toàn ngành bánh có 2.000 tỷ mà công ty đã chiếm 1.700 tỷ doanh số là không còn dung lượng thị trường để phát triển nữa thì họ sẽ sang đầu tư sang những cái ngành khác thì đó là ok còn nếu mà công ty mới chiếm có 10 5 10 phần trăm ở những cái ngành nhỏ hay là 15 phần trăm thì nó vẫn còn rất nhiều không gian để cho công ty phát triển lên ok nếu mà còn nhiều không gian như vậy mà họ lại cứ đi đầu tư lung tung thì là cẩn thận à rồi tiếp công ty có đầu tư cho hoạt động R&D nghiên cứu và phát triển không à nếu một công ty không đầu tư gì để nghiên cứu và phát triển thì nó sẽ không có sản phẩm mới nó không có sản phẩm mới thì nó sẽ gọi là không có gọi là nó không phát triển mạnh được nhưng ngược lại một công ty mà nó gọi là tốn quá nhiều tiền quá nhiều chi phí và cái hoạt động nghiên cứu phát triển để duy trì cái lợi thế cạnh tranh của mình thì cũng phải hết sức cẩn thận à ít quá không tốt mà nhiều quá không tốt vậy bao nhiêu là đủ bao nhiêu là đủ thì bạn phải xem tùy vào từng tình huống cụ thể tùy vào từng cái kiểu ngành cụ thể thì mình mới xem cái công ty đó nó so cái chi phí nghiên cứu so với những công ty khác trong ngành của nó là bao nhiêu và vị trí của nó đang ở vị trí nào nó so với thành đầu ngành sao nó so với thành đứng dưới nó làm sao thì mình mới có cái nhìn chính xác nhất à còn đây mình chỉ nắm cái gọi là cái logic để mà mình áp vào bất kỳ một cái ngành nào hay nghiên cứu bất kỳ cái gì mình có thể đều có thể nghiên cứu được ok yếu tố số 8 vấn đề quản trị ban lãnh đạo có kế hoạch gì để tăng trưởng không họ có kế hoạch phát triển như thế nào rồi công ty có những giao dịch lớn với bên thứ ba có liên quan đến thành viên gia đình ban lãnh đạo gì không vì sao vì những cái công ty mà họ có những cái giao dịch mà lớn với những cái bên mà có liên quan mật thiết thành viên của gia đình này nọ thì mình hết sức nhạy cảm với những cái vấn đề này và mình cần hết sức cẩn thận rồi công ty có trình bày chi tiết khoản mục trong thuyết minh báo cáo tài chính không nếu mà trong báo cáo tài chính mình thấy rất nhiều khoản đầu tư khác khoản chi phí khác rồi các khoản gì mà có chữ khác mà mình xuống cái thuyết minh báo cáo tài chính mình tìm không ra cái chữ khác đó là cái gì mà cuối cùng mình cũng nhận được chỉ là một chữ khác thì hãy cẩn thận với những cái đó những cái đó là những cái yếu tố không rõ ràng ok rồi công ty có cập nhật báo cáo hoạt động kinh doanh trên website không nếu có là tốt công ty gọi là rõ ràng gọi là thường xuyên cập nhật thông tin như đó là rất là minh bạch ok tiếp cái yếu tố tiếp theo đó là ban lãnh đạo có khách quan và thẳng thắn với hiệu quả kinh doanh thể hiện trên các gọi là thông cáo báo chí không họ có gọi là tại vì thường á một cái việc làm ăn kinh doanh nó sẽ không phải lúc nào cũng tốt nó sẽ có lúc lên lúc xuống và quan trọng là họ đưa ra cái thông điệp lúc họ xuống như thế nào lúc họ đang xấu như thế nào họ có thẳng thắn thừa nhận là ok năm nay chúng tôi gọi là kết quả kinh doanh hơi bị yếu một chút đó hay là họ bảo không chúng tôi vẫn gọi là đang làm rất tốt rồi này nọ thì mình đọc mình sẽ biết là họ có thẳng thắn nhìn nhận cái vấn đề đó không khi mà kết quả kinh doanh một đằng rồi nói có một nẻo hay không hay là hai cái nó khớp nhau ok rồi cái này là cái quan trọng này bạn phải kiểm tra xem là công ty có từng điều chỉnh số liệu lớn sau khi đã công bố báo cáo tài chính không nếu mà có vài lần điều chỉnh số liệu lớn hay là một hai lần điều chỉnh số liệu lớn là hết sức cẩn thận nha vì điều chỉnh số liệu lớn là gần như là điều chỉnh lại toàn bộ những con số đó mà điều chỉnh thì có nghĩa là những con số đó nó không đáng tin cậy mình phải điều chỉnh à, đó nói vậy là mình hiểu rồi tiếp một cái yếu tố nữa đó là ban lãnh đạo có trung thực và thẳng thắn trong đại hội cổ đông thì cái này mình có thể gọi là mình chỉ có đi đại hội cổ đông mình xem cách họ phản ứng cách họ trả lời cách họ trả lời với những cái gọi là những cái phản bác những cái phản hồi những câu hỏi khó như thế nào họ trả lời thẳng thắn hay là họ bảo ờ để chúng tôi sẽ xem lại để chúng tôi sẽ xem sau để chúng tôi sẽ trả lời sau hay không phải xem họ trả lời như thế nào rồi ban lãnh đạo có thực hiện đúng lời hứa trong 10 năm gần nhất hay là 5 năm gần nhất không để mình xem cái họ nói với cái họ làm nó có khớp nhau không nếu mà họ từng rất nhiều lần gọi là thất hứa thì hiểu thôi mình cũng hiểu cái câu chuyện nó như thế nào còn nếu mà họ đưa ra những câu nói là ok năm nay chúng tôi sẽ làm này Đấy, chúng tôi sẽ làm cái kia và mình thấy họ làm thật và họ cam kết quả ok thì nó rất là tốt tiếp yếu tố số 9 cổ tức và tiền mặt cái này đã đã làm hẳn mấy video và nó rất thú vị ha công ty có duy trì gọi là trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn và cái đó là cái đầu tiên nha đều đặn là cái thứ nhất cái thứ hai là phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận EPS hàng năm hay không tức là nó có tăng đều đặn đều đặn giống như cái EPS không đó cái yếu tố thứ hai tỷ lệ trả cổ tức hàng năm có duy trì ổn định không tức là nó gọi là nó không có biến động quá năm nay 20 năm sau 25 năm sau nữa 24 hay 23 kiểu kiểu vậy tức là nó có dao động một chút nhưng mà cái biên độ dao động nó không lớn tiếp tỷ lệ Ờ, gọi là tỷ lệ trả cổ tức có xu hướng tăng hay giảm à, bạn phải nhìn và phải xem trong vòng 5 năm hay là trong 7 năm nó cái tỷ lệ trả cổ tức nó đều rồi nhưng mà nó xu hướng càng lúc càng giảm dần hay là càng lúc càng tăng dần và cái sự tương quan của nó với các tỷ lệ ROE như thế nào ROE Return on Equity nó như thế nào nếu mà tỷ lệ trả cổ tức nhiều tương ứng với ROE thì ok còn nếu mà tỷ lệ trả cổ tức ít mà không tương ứng với cái ROE là kiếm được rất nhiều vậy mình phải xem cái số mà không trả cổ tức đó nó đi đâu họ đưa vào vốn chủ sở hữu hay là họ đưa đi đầu tư hay họ đưa như thế nào ok tiếp yếu tố số 10 tài sản của công ty công ty có những cái tài sản vô hình nào mà chưa được đám đông nhìn nhận hay đánh giá đúng không ví dụ như là quyền sử dụng đất này có mấy cái biệt thự hay là có những cái khoản đầu tư vào công ty con nào không hay là có khoản đầu tư gọi là ngoại tệ nào không đó tiếp một yếu tố cực kỳ quan trọng trong tài sản công ty là tỷ lệ các khoản phải thu so với tổng tài sản nó thấp không tỷ lệ khoản phải thu là gì là bán hàng cho người ta trước cho người ta nợ xong rồi mình thu tiền sau cái này sẽ có ghi nhận doanh số gọi là mình sẽ thấy họ bán được hàng nhưng mà cái thực tế tiền á, thì họ sẽ yếu tại vì họ chưa thu được tiền à, và cái tỷ lệ này phải thấp thì tốt tại vì nếu mà cho nợ tiền nhiều quá tới lúc gọi là bị gọi là bị gãy dòng tiền là cực kỳ nguy hiểm nên tỷ lệ gọi là khoản phải thu rồi tỷ lệ nợ nói chung mấy cái đó nó càng thấp thì sẽ tốt hơn rồi hàng tồn kho của công ty có nhiều không chi phí yếu tố đầu vào của công ty có xu hướng thế nào chi phí yếu tố đầu vào là cái giá thành nguyên vật liệu đó và nó cấu thành lên cái giá vốn hàng bán đó nên bạn chỉ cần xem giá vốn hàng bán các năm nó xu hướng như thế nào càng lúc nó càng tăng hay là càng lúc nó càng giảm vẫn có những công ty họ có thể càng lúc họ càng làm giảm được tại vì họ gọi là liên kết mật thiết với những công ty mà cung cấp nguyên vật liệu họ sẽ lấy được cái giá tốt hơn số lượng lớn hơn thậm chí họ còn có thể lấy trước trả tiền sau được nữa đó yếu tố số 11 mua lại cổ phiếu phát hành cổ phiếu công ty có thường xuyên mua lại cổ phiếu quỹ không bạn có thể lên bạn search lên mạng có Google mua lại cổ phiếu quỹ là mình sẽ thấy những danh sách có những công ty hay mua lại cổ phiếu quỹ của nó rồi đây mới là cái vui này công ty có thường xuyên phát hành thêm cổ phiếu không cổ phiếu thưởng cổ phiếu ESOP các thể loại tỷ lệ của nó là bao nhiêu đây là một yếu tố nguy hiểm mà mình cần phải đặc biệt chú ý vì sao vì à, phát hành cổ phiếu nghĩa là in giấy này in giấy ra và bán thêm nhưng nó chỉ có giá trị nó chỉ có ý nghĩa khi mà công ty đang tăng trưởng và sau đợt phát hành cổ phiếu đó giá cổ phiếu công ty nó vẫn tăng chứ không phải là công ty in giấy ra công ty bán cái đống giấy đó đi và sau vài tháng giá cổ phiếu nó còn rớt thảm nữa thì đó là hỏng ok rồi yếu tố số 12 giao dịch nội bộ ban lãnh đạo và những người có liên quan có giao dịch gì gần đây không rồi cái giao dịch đó có bị viết nhầm mua thành bán không có bị lỗi đánh máy không à đó, những cái đó là những cái hết sức nhạy cảm tại sao tại vì những người trong lãnh đạo những người trong nội bộ là những người họ hiểu rõ nhất cái tình hình công ty của họ họ hiểu rõ nhất những cái gì sắp xảy ra sắp đến và nếu mà họ bán ra thì mình có thể gọi là một phần mình đoán được là họ thấy không ổn nữa thì họ mới bán hoặc nếu họ mua vào một lượng rất lớn thì mình cũng có thể gọi là lờ mờ cảm nhận chắc sắp có cái gì đó hay ho làm giá cổ phiếu lên họ mới mua lại đúng không mình có thể hiểu được những cái đó nhưng mà cẩn thận với những cái nhà mua thành bán à, và tiếp một điều mình cần lưu ý là những cái tỷ trọng cổ phiếu của những cái giao dịch này nó có nó có gọi là nó có chiếm một lượng lớn so với cổ phiếu đang lưu hành không tại nhiều khi giao dịch nội bộ nhưng mà giao dịch có tí à mua con tí xong nó cũng thông báo rùm beng lên thì nó cũng không có ý nghĩa gì mấy cái ý nghĩa là cái số lượng cổ phiếu họ mua phải lớn một chút chứ không phải họ mua khoảng hai ba chục ngàn cổ phiếu trong khi công ty gọi là tới mấy triệu cổ phiếu cho vui những cái giao dịch nội bộ mà nhỏ quá là không có ý nghĩa gì mấy ok yếu tố số 13 nhà đầu tư tổ chức công ty có được nhiều công ty chứng khoán khác quan tâm không nó có được nhiều quỹ hay là tổ chức đầu tư khác quan tâm không rồi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tổ chức quỹ là bao nhiêu thì nếu bạn tìm đầu tiên là bạn tìm danh sách các quỹ đầu tư Việt Nam nó sẽ ra xong rồi mình xem vốn hóa của từng công ty mình có thể liệt kê ra xong rồi mình mới tìm thêm là gọi là những cổ phiếu công ty này đang nắm giữ năm nào đó là nó sẽ sâu ra danh sách tại vì những công ty đó họ mua bán họ công khai và bạn sẽ nhìn thấy là những cái quỹ này nó đang giữ những cái cổ phiếu này tỷ lệ nó giữ là bao nhiêu bạn sẽ tính ra được là nó giữ bao nhiêu cổ phiếu luôn ok rồi yếu tố số 14 yếu tố quan trọng nhưng mà rất ít người hầu hết mọi người đều lơ là qua nó đó là lạm phát và chu kỳ kinh tế một cái công ty nó có khả năng gọi là sản phẩm nó có thậm chí nó có khả năng tăng giá sản phẩm của nó khi mà lạm phát không nó khả năng bán nhiều hàng khi lạm phát không lạm phát là sao là tiền mất giá lạm phát là sao lạm phát là kinh tế xấu đồng tiền mất giá trị của nó chúng ta phải trả nhiều tiền hơn để mua cùng một thứ tương ứng nhưng mà <clears throat> lương thì không tăng kiểu kiểu vậy đó vậy những cái kiểu gì sẽ vững tin tồn tại khi lạm phát đó là những thứ gọi là nhu yếu phẩm thiết yếu đúng không mình có thể bớt đi du lịch mình có thể bớt đi chơi mình có thể bớt mua sắm linh tinh đẹp nhưng mà phải ăn phải đủ xăng đúng không đó là những cái cơ bản nhất đó là những cái mà gọi là luôn luôn phải gọi là phải sử dụng bất kể tình hình kinh tế nó biến động như thế nào rồi doanh thu công ty có bị phụ thuộc như thế nào vào chu kỳ kinh tế không thì cái này dễ lắm là tìm lại năm 2008 tìm lại những cái báo cáo của năm đó và năm trước đó và sau năm đó một hai năm mình xem doanh thu công ty họ bị ảnh hưởng nhiều hay ít với cái cuộc sụp đổ năm 2008 từ đó mình có thể đánh giá được là cái công ty đó họ có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái chu kỳ kinh tế không đúng là vào năm đó tất cả những công ty đều suy giảm nhưng mà giảm bao nhiêu phần trăm và sau đó họ vực lại được bao nhiêu phần trăm mới là cái quan trọng à, rồi ban lãnh đạo công ty có chiến lược kế hoạch gì gọi là đưa công ty vào một chu kỳ tăng trưởng mới không cái này thì mình sẽ xem khi mà ở trong đại hội cổ đông họ có cái gì đặc biệt đột phá hay là bảo, bảo chúng tôi vẫn sẽ làm tiếp những cái đang làm chúng tôi sẽ cố gắng hơn đồ này nọ thì nó không có mang tính gì gọi là đột phá gì mấy ha cái này mình cần phải tinh ý quan sát và thậm chí mình đặt cả câu hỏi cho họ ok nếu đây là lần tiên bạn xem video này hãy đặt, bấm nút chuông bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông uh, comment thanh uh, thêm động lực và giúp hàng chia sẻ video và thắc mắc thì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại